Còn đâu trùm lớp trùm trường Còn đâu trốn học trèo tường đi chơi Còn đâu lên bảng trả lời Kiểm tra bài cũ cô mời giơ tay Còn đâu câu hỏi thường ngày Bút tao đang viết chúng mày giấu đâu Còn đâu giây phút u sầu Đơn phương một đứa nó đâu thích mình Còn đâu giây phút bất bình Dỗi nhau ra vẻ cố tình không thân Còn đâu những lúc mỏi chân Bị đứng góc lớp bạn thân cười đùa Kỷ niệm là thứ khó mua Xin đừng tính toán hơn thua làm gì Giờ làm sao để quên tháng năm đó In sâu vào trong tim Ngày nào dòng trời đã